Xin chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì ờ, đối với một số anh em ấy, mà làm tay quân anh em vào những sân chơi của người ta thứ nhất là về lắp đĩa hay quân hột là hoàn toàn là của người ta rồi và kể cả là người ta không bao giờ người ta cho anh em chặn tay vào những hột tài xỉu của người ta thì ờ, làm cách nào để anh em thắng được những sân chơi tài xỉu đấy thì anh em biết rồi bây giờ nó là thời đại công nghệ rồi anh em nào tìm hiểu trước thì là anh em sẽ giành được những lợi thế thì à, đến video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em để anh em hoàn toàn giành được chiến thắng ở tất cả những cái sân chơi tài xỉu của người ta thì à, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em đó là chiếc điện thoại phân âm hồ tài xỉu thì à, anh em chỉ cần làm sao vào trong những sân chơi của người ta đấy anh em chỉ cần đeo tôi một chiếc điện thoại phân âm hồ tài xỉu này là anh em hoàn toàn giành chiến thắng rồi thì tôi nói qua về cái nguyên lý hoạt động của những chiếc điện thoại phân âm hồ tài xỉu này là nó sau khi người ta nắp xong những cái hồ tài xỉu thì những cái dòng điện thoại phân âm một tài xỉu này nó có nhiệm vụ là nghe những tiếng hột tài xỉu và sau đó là phân âm những tiếng tài tiếng xỉu và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì à, nguyên lý hoạt động của nó là báo một dung thì về xỉu mà báo hai dung thì về tài thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em luôn để anh em chú ý là theo dõi qua video để anh em biết được về những chiếc điện thoại phân âm hột tài xỉu này thì bây giờ anh em đấy là đây là những hột trợ hoàn toàn bình thường tôi vứt ở đây tôi sẽ vớt ra ba hột bình thường này tôi test luôn cho anh em này thứ nhất là lắp đĩa và quân hột mà hoàn toàn là bình thường lắp đĩa nào cũng được không quan trọng về lắp đĩa và quân hột còn anh em nào mà xem qua video ấy, mà cảm thấy không hiểu chỗ nào hoặc là anh em nghi ngờ những cái đồ chơi về công nghệ này thì anh em cứ mang trực tiếp nắp đĩa của quân hột của anh em lên để anh em chắc về những cái dòng điện thoại phân âm một tài xỉu này tôi khẳng định với anh em là anh em hoàn toàn giành chiến thắng ở tất cả những sân chơi tài xỉu của người ta không cần phải mang nắp đĩa quân hột hay là chạm tay vào hột của người ta nữa để, đây tôi sẽ xoay đèn về con hột này đối với những cái dòng hột trợ sẽ trong suốt như này anh em nhìn này hoàn toàn trong suốt như này còn những cái hột mà nó sẽ đục ấy thì anh em tốt nhất là anh em không nên sử dụng những cái hột đấy vì nó sẽ để lại cho anh em để tang tích anh em nhìn rõ không về đĩa này hoàn toàn là xoay xuyên qua ánh sáng này về nắp này anh em nhìn không anh em thử lâm châm với quân hột này anh em nhìn này hoàn toàn là không hít này nắp đĩa này thì à, sau khi anh em mà đã vào những sân chơi của người ta thế này mà nắp đĩa quân hột là hoàn toàn là của người ta rồi thì à, việc tiếp theo là anh em và trong những sân chơi đấy anh em bật cho tôi ờ, cái chiếc điện thoại phân âm một tài xỉu hay lên này anh công tắc vào đây bây giờ tôi sẽ test thì tôi để trực tiếp những chiếc điện thoại phân âm một tài xỉu này lên để cho anh em xem để cảm nhận cùng với tôi về cái nhịp rung của nó là rung một thì là về xỉu rung hai về tài bây giờ tôi sẽ test cho anh em về tiếng đầu tiên này ai nắp được không quan trọng về người nắp như tiếng này máy báo hai rung thì tôi thử mở cho anh em tiếng đầu tiên xem nó có chuẩn không ạ à. 566 tiếng tiếp theo anh em này hoàn toàn rất là chính xác máy báo một dung thì anh em đánh cho tôi về xỉu và lấy tôi đã nói về nguyên lý hoạt động của nó rồi một là dung là xỉu mà hai dung thì về tài 114 tiếng tiếp theo anh em này anh em là lon tay cũng có thể sử dụng luôn vì nó chỉ báo một dung và hai dung thôi anh em thấy không rất là hiệu quả máy báo một dung anh em đánh tôi về xỉu này 1 3 và 5 tiếng tiếp theo anh em này anh em biết rồi cái thời đại công nghệ thì kể cả đến thầy thợ người ta phải đi tìm hiểu về những cái đồ chơi về công nghệ thì làm sao người ta mới theo kịp được những cái thời đại công nghệ này máy báo một dung anh em đánh tất tay rồi tiếng xỉu này khẳng định với anh em 100 trăm về xỉu này 122 thì đối với một số anh em ấy, hỏi tôi là do cái nhịp rung của nó rung rất là mạnh thì anh em chơi đêm tối hoặc là cho những người ngồi bên cạnh ấy, người ta có nghe được những cái nhịp rung của những chiếc điện thoại phân âm một tài xỉu này hay không thì tôi cũng trả lời luôn với anh em này những chiếc điện thoại này đây là tôi để trực tiếp ở trên đây để cho anh em nghe những nhịp rung luôn còn anh em sau khi anh em cầm trên tay này hoàn toàn là những cái nhịp rung của nó anh em hoàn toàn là không thể nào nghe được thì anh em chú ý là theo dõi qua video xem anh em có thấy được những nhịp rung của nó hay không bây giờ test cho anh em tiếng đầu tiên này anh em chú ý là theo dõi là xem anh em có nghe được những nhịp rung đó máy báo hai rung anh em đánh cho tôi về tài này mở anh em xem này 6 2 và 3 11 nút này tiếng tiếp theo anh em này đấy, rung cực kỳ là êm luôn đấy, anh em chú ý là xem có nhịp nghe nhịp rung của nó không đấy, máy báo cho tôi một rung này anh em đánh cho tôi về xỉu này mở anh em xem này anh em thấy không đấy, tôi để đây tôi test cho anh em một hai tiếng nữa này hoàn toàn rung rất là êm đấy, anh em thấy không ở đây nó rung để anh em xem thôi máy báo một rung anh em đánh cho tôi về xỉu mà anh em xem này khẳng định với anh em 100 trăm về xỉu này 126 tiếng tiếp theo anh em này Đấy, như tiếng này máy báo mà hai rung liên tục thì anh em bỏ tôi tiếng này 456 tiếng tiếp theo anh em này tôi test anh em tiếng này tiếng cuối nhé do cái thời lượng phát sóng của video nó không được dài còn anh em nào mà xem qua video rồi không hiểu chỗ nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên máy <clears throat> máy báo hai dung ấy thì à, anh em à, đánh cho tôi về tài này mở anh em xem tiếng cuối cùng này một năm và sáu thì à, anh em mà muốn tìm hiểu về những chiếc điện thoại phân âm hồ tài xỉu này thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi hoặc kết bạn qua zalo cho tôi